xem một số dòng bếp ga dành riêng cho thị trường nội Nhật với những mức giá hình thức và kiểu dáng khác nhau để các bạn có thể tham khảo thử nếu các bạn xem mà các bạn quan tâm đến sản phẩm nào thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của shop rẻ hơn khuyến mãi là 0909 306 149 để được nhân viên tư vấn của shop gửi hình chi tiết cho các bạn xem kỹ hơn bếp số 1 giá 1 triệu 7 Rinnai VH56BL Bếp này có mạch men Bếp số 3 giá 1 triệu rưỡi Rinnai G KGM562BE Bếp này có mặt men Phía bên trái của nó thì các bạn thấy chúng tôi có lắp đặt cho các bạn cho các đặt sẵn cho bếp một cái nút công tắc rang Thì đối với những dòng bếp mới của của nội địa Nhật á, thì nó có hai cái que cảm biến giới hạn nhiệt độ của bếp là từ 250 cho đến 300 độ C thì nó sẽ tự động nó khóa ga để cho an toàn vì thế nếu ở Việt Nam á, chúng ta gặp khó khăn khi mà chúng ta cần rang những loại thực phẩm khô cần đến nhiệt độ cao thì bếp sẽ không có cho phép hoạt động ở đây thì rẻ hơn khuyến mãi có lắp đặt một cái nút công tắc rang độc quyền đây ở bên phía tay trái khi mà các bạn sử dụng bếp á, các bạn bật cái nút công tắc vào bên phía tay trái thì cái nó sẽ khởi động cái chức năng rang của bếp lên que cảm biến của nó sẽ tự động tăng mức hạn từ 250 độ lên hơn 300 ờ, độ C để các bạn có thể sử dụng bếp một cách thoải mái hơn nếu mà các bạn mà muốn quan tâm đến sản phẩm này á hoặc là những bếp nó chưa có chức năng này các bạn các bạn muốn lắp đặt vào thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp trên nhân viên của shop để chúng tôi tư vấn kỹ hơn cho các bạn tiếp theo bếp số 4 giá 2 triệu Rinnai KSR560BR bếp này có mặt men số 5 1 triệu 6 Rinnai KGE31NSBL bếp này cũng có mặt men và bên phía tay trái có lắp đặt một nút công tắc rang Lô số 6 giá 1 triệu 8 Paloma IC330 SBR Bếp có mặt men Bếp số 9 Giá 2 triệu Paloma IC800 BR Bếp này cũng có mặt men Bếp số 8 giá 1 triệu 4 Paloma IC800 FL Bếp này có mặt sơn tính điện Bếp số 7 giá 2 triệu 2 Tokyo ga RNB028A Thì bếp này có mặt sơn tính điện nhưng mà bếp này có chức năng Bếp gồm có chức năng ờ, nấu nước sôi, chức năng nấu cơm, nấu cháo, chiên, rang Cũng như hẹn giờ ở bếp nướng Ngoài ra bếp này cũng có hai tầng lửa Bếp số 11 ờ, giá 2 triệu 2 Paloma ICN80VE7R Bếp này có mặt men và bên phía tay phải của nó có một nút công tắc ờ, rang zin của bếp đây nút 3 giây á chúng ta thường gọi là nút 3 giây tiếp theo ở bên dưới đây là bếp uh, số 14 giá 9 triệu Osaka thì các bạn lưu ý Osaka ga nó không phải là một nhà cung cấp bếp ga ở bên Nhật mà nó là một người nhà cung cấp khí ga họ mua những ờ, loại bếp của Paloma, Haman hoặc là Rinnai á sau đó dán dán ờ, tem của mình lên mục đích là để tặng hoặc là tri ân cho khách hàng sử dụng khí ga của họ số 15 giá 4 ờ, triệu rưỡi bếp này có mặt kính full chức năng bếp cũng có full inox luôn gồm có nắp khói kiềng mâm nướng vị nướng được làm từ inox hai nắp đầu chia lửa cũng được làm từ inox luôn nhưng mà bếp này chỉ có một tầng lửa mà thôi Bếp số 16 giá 8 triệu Rinnai RTS 61AWG 10RN Bếp này là bếp mặt kính Vịnh bếp được làm từ inox Bếp full chức năng Full inox luôn Gồm có nắp khói, kiềng, đầu, nắp đầu chia lửa và mâm nướng vị nướng được làm từ inox Ngoài ra thì bếp này cũng có chức năng là phải đặt nồi lên mới cháy Các bạn lưu ý nha, bếp này các bạn phải đặt nồi lên thì bếp mới cho phép sử dụng được Nên bếp tuyệt đối an toàn Bếp số 17 giá 6 triệu Paloma BA61WCKL bếp này có mặt kính full chức năng học nướng có mâm nướng vị nướng được làm từ inox nè bếp còn rất là đẹp đối với những kiểu Haman đối với những kiểu bếp của Paloma thì nhìn nó rất là chắc chắn tiếp theo bếp ở đây chưa có ờ, giá limit là bột bếp âm ga đây là một dòng bếp ga âm bếp có mặt kính tràn viền tức là cái kính của bếp này nó không có viền nó tràn hết ra ngoài luôn nhìn rất là đẹp bếp có hai cái ốp được làm từ inox ngoài ra bếp full chức năng hộp nướng cũng có mâm nướng vừa lửa bị nướng được làm từ inox nè bếp có full chức năng luôn số 18 giá 8 triệu bếp này là một bếp mặt men bếp này là bếp mặt men nè nhãn hiệu của nó là Harman đây bếp này được sản xuất vào ờ, tháng 9 năm 2019 đây đây tháng 9 năm 2019 bếp còn rất đẹp đây là bếp hàng trưng bày không có qua sử dụng bếp còn rất mới số 19 giá 6 triệu rưỡi bếp này cũng mặt men luôn à, năm sản xuất của nó là tháng 1 năm 2020 hai bếp này thì nó không có chức năng nhiều nó chỉ có chức năng ờ, nút phím 3 ờ, giây rang ở phía bên tay phải mà thôi bếp số 20 là giá 8 triệu nè Rinnai RB 32AM5H 2S bếp này cũng có mặt men luôn năm sản xuất của nó là được uh, sản xuất vào uh, tháng 8 năm 2019 đây ngoài ra thì bên đây chúng tôi cũng có một số loại bếp từ những bếp từ này là những bếp từ chưa có qua vệ sinh tại vì những bếp này khi mà các bạn mua về thì chúng ta vẫn có thể sử dụng một cách bình thường không sao hết nhưng mà bếp nó còn một chỗ nó dơ đôi chút á nó sẽ một bếp nó sẽ một số bếp nó sẽ dơ nên khi mà nếu mà các bạn có nhu cầu mua bếp mà chúng tôi vệ sinh muốn chúng tôi vệ sinh sạch sẽ luôn á thì mức giá vệ sinh là 500 ngàn một bếp ví dụ như bếp này giá 2 triệu 7 thì chúng tôi thêm 500 ngàn nữa sau khi vệ sinh là sẽ thành 3 triệu 2 còn nếu mà các bạn không muốn vệ sinh thì chúng tôi sẽ bán giá bếp này là 2 triệu 7 bếp này là bếp số 21 giá 2 triệu 7 nè bếp này của hãng Natino số 22 2 triệu 9 bếp này cũng của hãng Natino luôn số 23 giá 3 triệu và số 24 giá 3 triệu số 25 giá 3 triệu đây là bếp Natino nè bếp 26 giá 3 triệu bếp 27 giá 2,7 triệu và bếp số 28 Hitachi giá 4 triệu rưỡi đó là một số kiểu bếp nếu các bạn quan tâm thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho nhân viên của shop để nhân viên của shop có thể gửi hình chi tiết cho các bạn xem một cách kỹ hơn để các bạn có thể tham khảo cũng như là chọn những cái bếp mà mình yêu thích bây giờ thì tôi sẽ tiếp tục thử cái ờ, bếp chính của cái clip này Bếp này là một dòng bếp Rinnai KGE 61661 FTS Bếp này có 6 máy số cuối để bảo hành là 020039 Bây giờ tôi sẽ mở nắp ra để test những cái tính năng của bếp cho các bạn Mở nắp ra để các bạn xem nội thất phía bên trong đây là nội thất phía bên trong đây bây giờ tôi sẽ test à, bếp này có mặt sơn không có mặt bếp là mặt bếp sơn tính điện bếp có linh kiện đầy đủ gồm có à, nắp khói hai cái vòng này á, là mục đích á, là để đặt kiềng lên nếu không có hai cái vòng này các bạn sẽ không có đặt kiềng lên được nha một cặp kiềng cũng như là một cặp đầu chia lửa có nắp bằng lý áp ngoài ra phía dưới và đằng sau của bếp cũng đã được bọc lưới lại cẩn thận để đề phòng trường hợp chuột nó chạy vào và cắt phá dây điện của chúng ta cháy xanh đẹp bây giờ thì tôi sẽ thử cái tính năng an toàn đầu tiên của bếp đó là cái tính năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa tôi sẽ mở lò lửa lại để dễ thổi hơn 5 cho đến 7 giây khi bếp nó nhận được tín hiệu tắt lửa thì bếp nó sẽ tự động nó khóa ga và kèm theo một tiếng bếp ở đây sau khoảng 3 giây thôi bếp nó khóa ga nè kèm theo một tiếng bếp dù công tắc vẫn đang mở khi tính năng khóa ga khi gió thổi tắt lửa thành công chức năng an toàn thứ hai là tôi sẽ thử cho các bạn xem là tính năng khóa ga khi ờ, nước nấu cạn nồi với tính năng này tôi sẽ dùng hai miếng sắt này để thay thế cho hai miếng đáy nồi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 thì theo thực tế gia đình của tôi đã sử dụng á, thì một cái bếp ờ, ga như thế này chúng tôi nấu ăn một ngày hai lần dành cho bốn người ăn thì một bình ga giá 300 khoảng ba hơn 300 ngàn chúng tôi sử dụng khoảng được hơn 2 tháng các bạn cũng để ý khi mà chúng ta đang sử dụng bếp còn lửa đang lớn như thế này đột nhiên nó giảm nhỏ lại và không có tăng chỉnh lớn lên được nữa thì qua cảm biến của bếp nó sẽ tự động nó giảm nhỏ lửa lại như thế này, này khi mà nó cảm nhận được cái ờ, hơi nóng nóng hơn 200 độ C thì nó sẽ tự động giảm nhỏ lửa lại để tiết kiệm ga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 thì thời gian khóa ga cũng như nhiệt độ của nó sẽ khác nhau với bên phải của tôi vừa mới khóa ga luôn 280 độ đây thì ờ, để nó tiếp vấn đề về pin đó thì các bạn kéo hộp pin ở đây ra nè bếp sử dụng một cặp pin đại như thế này hộp pin của nó không có kích cỡ hai pin pin nên một viên pin sạc này sẽ không thể nào mà lắp vừa vào được vì thế đi kèm với nó chúng tôi cho kèm cho các bạn một cái thanh lò xo như thế này các bạn đã chú ý bên khi giao cho các bạn chúng tôi làm dấu sẵn hai đầu dấu cộng sẽ là cực âm và dấu trừ dấu cộng sẽ là cực dương và dấu trừ sẽ là cực âm cực dương nó sẽ có một cái lỗ nhỏ như thế này chúng tôi sẽ móc cái lò xo vào đây móc lò xo vào như thế này mục đích đó là để ờ, tăng chiều dài cho bên pin sau chúng ta lắp vào hộp pin thôi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 đây một cục dây nguồn 3V như thế này đây cục dây nguồn 3V này á thì chúng ta sẽ cắm trực tiếp vào bếp đây. tôi sẽ lấy pin ra chúng ta cắm trực tiếp vào bếp và cắm vào ổ điện như thế này để sử dụng đây nguồn 3V không cần thông qua pin các bạn sử dụng nó sẽ tiện lợi hơn nhưng mà á cái ờ, cục nguồn 3V này á các bạn cắm vào điện 200V hay điện 220 ở nhà sử dụng là ok nhưng mà các bạn lưu ý á, là nó có một cái yếu điểm là khi mà chúng ta sử dụng cái nguồn 3V này cái khu vực chúng ta sống nó bị cúp điện á thì ờ, chúng ta sẽ không có sử dụng được vì thế chúng ta khắc phục chúng tôi sẽ tặng kèm cho các bạn thêm một cái ờ, cặp pin đây đây là pin zin theo bếp từ bên Nhật về một cặp pin như thế này các bạn có thể sử dụng cái bếp này liên tục được khoảng từ 5 khoảng 5 tháng thì là chúng tôi tặng kèm cho các bạn khi mà các bạn sử dụng á thì nếu mà ở nhà chúng ta cúp điện thì các bạn có thể lắp cái cục cặp pin dự phòng này vào để sử dụng còn bình thường thì chúng ta sử dụng cái cục nguồn 3V này cắm trực tiếp vào điện 220 ở nhà để sử dụng thì không có hao điện bao nhiêu hết đó rất là tiện lợi thì cái, cái sản phẩm này á, thì chúng tôi cũng sẽ bảo hành cho các bạn trong vòng một tháng và đổi trả trong vòng 10 ờ, ngày đầu nếu còn mà bếp nó có cái lỗi kỹ thuật gì phát sinh ra do kỹ thuật của bếp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 thì đợt bếp này á, nó chỉ là một dòng bếp cơ bản thôi nó không có những chức năng tiện ích nhiều để chúng ta nấu nướng nó chỉ có hai cái chức năng chính là khóa ga khi nước cạn nồi cũng như khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa và nó có một nút công tắc 3 giây rang ở đây tại vì như tôi giới thiệu bếp có hai cái quẹt bếp có quẹt cảm biến thông minh này khi nó tiếp xúc với đáy nồi có nhiệt độ là ở 250 độ C thì nó sẽ tự động nó khóa ga vì thế khi mà chúng ta cần rang những loại thực phẩm khô cần đến nhiệt độ cao chúng ta bật bếp lên và chúng ta bấm diêm nút này trong vòng 3 giây cho nó sáng đèn lên như thế này và nó kêu một tiếng bíp bíp thì que cảm biến của nó sẽ tự động tăng mức hạn lên từ 250 độ lên hơn 300 độ C để các bạn có thể thoải mái rang những loại thực phẩm khô cần đến nhiệt độ cao không lo sợ bị kiểm hãm nhiệt độ nữa ngoài ra bếp này nó không có chức năng hẹn giờ giúp cho các bạn có thể nấu những món ăn mà chúng ta dự đoán trước thời gian chính được ở đây thì à, nếu mà các bạn muốn hẹn giờ chúng tôi à, có bán một cái ổ cắm hẹn giờ như thế này giá là 80.000 một cặp nếu mà các bạn có nhu cầu mua sử dụng các bạn muốn khi mà sử dụng các bạn rất là đơn giản thôi các bạn lấy cái cục nguồn Bravo đó các bạn rút ra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 nó chỉ sản xuất ở Việt Nam và xuất khẩu nước ngoài mà thôi ngoài ra nơi sản xuất của nó là ở khu công nghiệp Tân Bình quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam